Xin chào quý hàng đến với ờ, trang nhà đất Hoàng Hà Hôm nay nhà đất Hoàng Hà xin giới thiệu cho quý hàng ờ, một căn nhà phố lai biệt thự tuyệt đẹp nằm trên trục đường ờ, Thống Nhất phường 11 của quận Gò Vấp Căn nhà này có diện tích là ngang 4m1 dài 14m được đúc kiên cố là một trệt một lửng hai lầu chân thượng gồm có hai phòng khách một phòng bếp 4 phòng ngủ 5 nhà vệ sinh phòng thờ phòng giặt và sân thượng trước sau hướng của căn nhà này là hướng ờ, chính đông phù hợp với lại khách hàng ờ, thuộc ờ, đông tứ chảy giá của căn nhà này là 7 tỷ 200 triệu đồng còn thương lượng rồi bây giờ mình sẽ lướt qua cái mặt tiền cho quý khách hàng xem qua cùng với là một cái khu dãy nhà lầu đồng bộ khoảng 30 căn đang trong thời kỳ hoàn thiện và đã bán còn đây là cái con hẻm ờ, trước nhà của căn nhà con hẻm này rộng khoảng 5 ờ, mét ờ, hẻm một trục rất là an ninh rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà đầu tiên là chúng ta sẽ thấy có một bộ cửa được làm từ chất liệu bằng sắt rất là đẹp và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình tiếp đến là mình có một cái khoảng sân rộng khoảng 2 mét phóng sân này chúng ta có thể để uh, xe gắn máy di chuyển vào khu vực bên trong thì chúng ta thấy có một bộ cửa được làm từ chất liệu uh, nhôm xin pha uh, rất là đẹp và sang trọng tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào khu vực uh, phòng khách uh, nếu như chúng ta có xe hơi thì chúng ta có thể để chứ cái khu vực cửa chiếc trệt này thì uh, mình có thể uh, rời cái phòng khách ra phía sau điều đặc biệt của căn nhà này là phòng bếp của chúng ta là chủ nhà đã rời lên trên ờ, trên lửng rất là cao ráo và thoáng mát đây là khu vực ờ, phòng khách khu vực phòng khách thì ờ, chủ nhà cũng đã trang trí chúng ta một cái bàn để tivi và một bộ bàn ghế salon cùng với đó là những cái đồng hồ rất là đẹp rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lại khu vực ờ, phía sau là chúng ta có một cái phòng khách phía sau nữa đây là cái phòng khách ờ, phía sau rất là rộng rãi và rất là đẹp và bây giờ mình sẽ di chuyển lại khu vực ờ, phía sau thì chúng ta thấy có một cái giếng trời với kế bên là chúng ta có một cái à, nhà vệ sinh cái nhà vệ sinh này để phục vụ cho cái khu vực cửa uh, dĩ đệt này đây là cái phòng khách thứ hai của căn nhà rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên ờ, khu vực ờ, phía trên ờ, trên lửng cái phía trên cái nhà bếp đây là khu vực nhà bếp của chúng ta rất là rộng rãi và thoáng mát và rất là đẹp phòng bếp thì ờ, chủ nhà cũng đã sắm sẵn chúng ta một bộ bàn mà ăn và có làm cho chúng ta một cái à, quầy ba đây là cái quầy ba rất là đẹp và đây là khu vực ờ, nhà bếp kế bên thì chúng ta có một cái khoảng này thì chúng ta có thể để ờ, tủ lạnh một thiết kế rất là trẻ trung hiện đại à, rất là đẹp rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực à, phía trên à, khu vực phòng ngủ lầu 1 của chúng ta phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 trước mắt chúng ta thì chủ nhà có trang trí chúng ta một bức tranh và một cái kệ để ờ, trưng bày ờ, những ờ, tấm ảnh rất là đẹp đây là khu vực phòng ngủ số 1 một thiết kế rất là hiện đại và trẻ trung trông rất là đẹp phòng ngủ chúng ta thì chủ nhà cũng đã sắp sẵn chúng ta là tủ quần áo kệ để tivi và à, rèm cửa cũng đã được may sẵn mỗi phòng ngủ chúng ta thì có một cái nhà vệ sinh riêng biệt đây là khu vực à, nhà vệ sinh nhà vệ sinh của chúng ta thì cửa thì được làm từ chất nhiên liệu là nhôm uh, pha bên trong thì chúng ta đã được ốp gạch uh, bóng kính uh, 40 uh, 90 và cùng với đó là hệ thống la mô bàn cầu cùng với đó là vòi tắm sen khối rất là đẹp rồi bây giờ mình sẽ di chuyển trong phòng ngủ ờ, số 2 Đây là khu vực ờ, phòng ngủ số 2 Phòng ngủ số 2 thì chủ nhà cũng đã sắm sẵn chúng ta là uh, tủ để tivi uh, tủ đựng quần áo và những bức tranh và ghế sofa à, rất là đẹp di chuyển lại khu vực phía sau chúng ta thấy là có một cái giếng trời phía sau để giúp chúng ta lấy à, nắng lấy gió và ánh sáng kế bên thì à, chúng ta có một cái nhà vệ sinh mỗi phòng ngủ của chúng ta thì đều có một cái nhà vệ sinh để giúp chúng ta sử dụng à, một cách rất là thoải mái phòng và nhà vệ sinh chúng ta thì đều có là ờ, vách ngăn tấm kính ờ, vòi sen tắm khối Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực ờ, phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 à, ờ, Mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường thống nhất phường 11 của quận Gò Vấp Căn nhà có diện tích là ngang 4m1 dài 14m Được đúc kiên cố là một trệt một lửng hai lầu sân thượng à, gồm có hai phòng khách một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau hướng của căn nhà này là hướng ờ, chính đông phù với lại khách hàng là thuộc ờ, đông tứ trạch giá của căn nhà này là 7 tỷ 200 triệu đồng còn thương lượng đây là khu vực phòng ngủ ờ, số 3 phòng ngủ số 3 thì con cũng giống như phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 cũng được chủ nhà sắm sẵn chúng ta những tủ để tivi uh, tủ quần áo cùng với đó là hệ thống ờ, rèm cửa ừ, đã được may sẵn còn đây là nhà vệ sinh của phòng ngủ ờ, số 3 rồi bây giờ mình sẽ di chuyển sang phòng ngủ số 4 căn nhà này nằm trên trục đường ờ, thống nhất ờ, sát với lại đường ờ, Quang Trung thì chúng ta có thể di chuyển về trung tâm thành phố bằng hai con đường là con đường Trường Trinh và con đường Quang Trung thì điểm từ cái căn nhà của mình đây là ở thống nhất này về đến trung tâm thành phố thì mình cũng mất khoảng 20 đến 25 phút à, tùy theo mức độ uh, di chuyển của uh, từng uh, từng người rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực uh, sân thượng và khu vực uh, phòng thờ và khu vực uh, phòng giặt sân phơi đây là khu vực uh, phía sau khu vực ờ, phòng giặt và và sân phơi phía sau sân phơi thì ờ, cũng đã được ờ, chủ nhà làm khung bảo vệ rất là kiên cố và chắc chắn còn phía trước chúng ta là phòng thờ còn phía bên ngoài chúng ta là cái uh, sân thì để chúng ta có thể trồng cây hoặc là để những ờ, bộ bàn ghế uh, để chúng ta có thể lên đây uh, hóng mát nếu như quý khách hàng à, quan tâm đến căn nhà này thì hãy nhanh tay liên hệ theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc là truy cập vào à, website nhà đất hoàng hà vn một lần nữa nhà đất hoàng hà xin à, kính chào và hẹn gặp lại quý khách